Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Thì tiếp tục hôm nay mình sẽ nhảy khu vực Bochiki Bochiki hiện tại bây giờ đang là một khu cực kỳ là đông dân cư Tại vì khu Bochiki nó rất là giàu Giàu hơn cảng và vẫn gọi là xem xem quân sự nha các bạn Bây giờ Bochiki nó xem xem quân sự Còn hai khu cảng nó nghèo lắm rồi À, một bạn đẩy ra à, Đẩy cho bạn đấy Đẩy qua đây bạn ơi Cạt bạn luôn nha ui bạn lại không có súng úi giời ơi mà bốn đây rồi hấp dẫn thực sự ui trước mặt Ý. mình cứ tưởng con boss cơ akai ui rồi vừa m bốn ở kia em này combo chi kim có vẻ là đông đấy bên trên tầng ha nhảy xuống ấy đâu vậy chạy em bạn ơi chạy đi đâu ui còn boss đổ đi ra đi ra chạy chạy đầu chạy đầu đứng lại đứng lại ui thiết cái trâu trời ơi ăn gì mà trâu thế bạn ơi giạt luôn từ từ anh boss vừa lấy đâu rồi đây rồi tầm này lốc là phải gạt à trên nhà cao tầng trên nhà cao tầng đếm xem xem là cũng thấy hai ba người ui anh kia anh bot giờ sao ui không được không được team này ăn bot mất nhanh nhanh nhanh nhanh ui táp nhiều cũ kìa ui hết đạn tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch của anh dai em xin nhá ấy à, ôi rồi có súng lục thôi có lục thôi làm gì mà phải sợ thế của ai có súng to thì mình hốt thật nhưng mà có mỗi khẩu súng lục thì không ăn thua ui nhiều đạn xanh quá hấp à, dẫn trước mặt luôn ui trên tầng hai ui rồi ui m bốn này á nhảy xuống chạy đâu bạn ơi tu bi cotton yêu gạt luôn làm cục xúc nam cục xúc ủi ủi ủi dã nhau kìa dã nhau kinh quá từ từ phải ch chiến bạn trước mặt đã bạn đằng sau kệ đi tập trung một vị trí thôi các bạn bây giờ không được phân tâm đẩy là đẩy một rồi ôi trời ơi công sang lốc hai gạt luôn ui một bạn à, đẩy sang đây hai viên rồi ui cờ liên tim này Ôi, cắn máu đã, cắn máu đã. Không đi đâu mà phải vội các bạn ơi. Tầm này không cắn máu là toàn Cứ cắn máu uống bình nước cho nó hấp dẫn. Ơ. Ôi ôi chứ tưởng ngồi cầu thang ủa hóa ra bạn đi làm mà ui ôi ui làm chỗ này hơi trí đấy mình cứ tưởng đang ngồi cầu thang luôn mình sấy luôn kìa nhưng mà hóa ra là bạn đi làm bên trên chứ không phải là ngồi cầu thang bạn không thay đạn chắc là mình chả biết cái gì đâu ui ôi đằng kia tới liền tới liền có chết red đồn không ta ui trời đéo được rồi các bạn ơi chịu chịu <laughs> Trận này mình đã được 12 kill ở Bochiki rồi Chết vào này là hơi nhục nhã nha Kệ Tầm này mình thèm kill lắm rồi nhưng mà thật sự là Ui bot kìa Dạ, trời đi Mẹ chết đã có số rồi các bạn Chết thì đi đâu nó vẫn chết thôi Trước mặt có em bot Đâu rồi lổ súng đi chứ ô à đây đây đây đây đây bo đây rồi bo đây rồi ấy à ấy à ấy à ơi chả vào bot à à không phải bot thật bot bắn afk à các bạn ạ mình cứ tưởng team này chơi iq cơ nhưng mà thành ra không phải à afk team này vẫn còn nha các bạn mới lốc hai thôi ở đây còn con buggy này không biết nhà xe kia có xe bốn chỗ không nữa ơ ôi ơi ngon bây thử đi qua cái nhà xe phát còn mong có con xe bốn chỗ mình sẽ đi kiếm người luôn không biết đi qua mót được cái bịch máu nào không ơ ui rồi người nha các bạn xoáy uzi thế chỉ có người thôi chứ không có từ điển là bot nữa đâu bắn ở khu nhà đằng cuối khu nhà trước mặt này nhưng mà chưa xác định được ở đâu thôi vội bánh bắn ở quanh quanh đây nhà này vẫn đóng cửa ở đây ở đây ở đây nghe nghe nghe nghe nghe trên tầng hai nhảy trong phòng u gì đấy cứ phải cẩn thận Uzi mình bắn phải cẩn thận hết sức là bình tĩnh các bạn ạ ẩu với Uzi là toang ngay không được ơ đây rồi còn bot vẫn thuộc sở hữu về mình thôi bạn ơi u trước mặt kìa à, vẫn còn cơ à không biết người hay bot vậy ok nhà doremon là căng vậy từ từ mình lại không có lết cơ tạt qua khu này xem có lết không nha các bạn đều một quả lết bạn đúng rồi bạn nằm trên đấy đi bạn xong rồi đấy Ô, không sang á neo vào đây Ui, vẫn lóc ôi 19 kêu vẫn lóc kìa én én én én én én én trời ơi được em bot ngon tự sát với tôi à ui trước mặt có bác ghi lốc một từ từ từ từ từ vẫn còn một à đâu lốc hai rồi mà nhở mẹ lốc lốc của chồng lên nhau mình khó nhìn thật sự gạt luôn chắc là đồng đội bạn chả tới cứu đâu gạt đi kiếm người cho nó lẹ các bạn ạ từ từ một team này có một à hai ba team này có ba lốc một cây xe à ừ, không không không không không không đấy không không Ui, trong nhà một không ra đây còn một bạn trong kia ô oh, chưa clear chưa clear à trên tầng trên tầng hai kìa thấy thấy ngó một đầu yếu rồi đẩy luôn này à đang cắn máu nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nước sôi nước sôi nước sôi nước sôi cắn máu cắn máu cắn xong rồi cũng là đồng nghĩa là bạn ra đi bot người người người người người thằng này mới lốc đâu nhở ở đây này lại thấy lia <laughs> bạn này da đen thề luôn mình không không hiện cỏ da đen lắm bạn ơi tự nhiên <laughs> map kiểu xa quá nó không sớm bách cỏ một hai ba bốn ui từ từ tiếp bốn Không được rồi Ơ à. AFK chia đồ à hai mạng phi nhưng mà mình phải bây giờ mình phải trải qua hai bạn này đã chưa gạt vội tại vì hai bạn này không phản ứng gốc còn một bên dưới ôi giời ghê bạn ơi rồi ôi 34 kill rồi Tay mình hiện tại là đang run lây bảy rồi các bạn ơi Ôi Từ từ từ từ từ bình tĩnh nha Ui có xe Xong rồi Một lần mình bị chết ngu Cái trận Lốc một yếu rất là nhiều Lốc hai Lốc ba Còn một Tầm này chỉ có đang cứu thôi Đẩy luôn đi Trước mình clip mình tí lực được 44 kill bị một team lùa như này mình chết này. Lần này không được, lần này phải bắn chắc, không được ảo. Ui cứu xong rồi à? Còn Mình ở đây cơ bạn ơi. Ôi mẹ ơi tay mình run lắm rồi nha. Run lắm rồi. Trước mặt có em bot. ui 39. Tầm này còn 8 người nữa thôi. Tôi cầu mong game này được 40 kill là hấp dẫn lắm rồi Tầm này bo cũng còn là khá là bé Tầm này là mình cũng là mồm lắp bắp luôn rồi các bạn Không bình luận ra lời luôn Trong khu nhà này không biết qua ai không Cửa thì vẫn đóng nguyên này Ơ từ từ Trước mặt có cái xe kìa Ôi mẹ ơi run quá sấy toàn nỗi thôi team này hình như là có hai thì phải thấy xuống chơi luôn này tầm này ui thấy một thấy rồi thấy rồi một team này ở đây nóc một gạt luôn đi bốn hai ô team này chạy á ui không không không không team này đỗ lại trên mình ui tầm này mình sấy chỉ sợ lỗi thôi ý các bạn tầm này mồ hôi tay mình đang chảy rất là nhiều mình không dám công ẩu tại vì bây giờ chỉ sợ rắn Amazon nằm ở trước mặt rất là nhiều thôi. Thấy một. Đâu rồi? Đâu? Từ từ vẫn còn một bạn. Đấy thấy. Đấy biết ngay mà, tay mình run quá. Làm đâu đây? Trước mặt này. Ui 4 năm rồi Quân hai bạn nữa thôi. Ui cầu mong được trận này được top 1 các bạn ơi. Hiện tại kỷ lục là 45 kill của mình đã phá kỷ lục thế giới rồi. Ôi mẹ ơi, sao chưa bao giờ em bị run như thế này luôn á. Ui trước mặt trước mặt từ từ. Mẹ tầm này là mình không phá kỷ lục là tầm này mình sấy mình chơi luôn rồi á. Nhưng mà tầm này mình run quá, chỉ sợ bị sấy lỗi thôi các bạn ơi. Phát này chỉ cần lỗi một phát thôi là mình mất mất một siêu phẩm siêu siêu siêu phẩm Tầm này mình run quá rồi Không dám đứng lên sấy kìa Ui thò thấy đầu luôn rồi mà không dám bắn kìa Ui mẹ ơi sao mình run làm ơi tâm lý quá làm ơi Bình tĩnh lại Đây hồi team này còn nguyên hai từ từ mình phải thả phào nhẹ nhõm phát Phải chơi rồi Bắt buộc phải chơi rồi Chơi đi Mẹ ơi phà này mình xấy lỗi Mẹ run quá Ra cứu 哎，他妈的！